xin chào các bạn Hôm nay thì kênh Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho bạn một cái lô đất dãy rất là đẹp à, Trên mình các bạn đang nhìn á thì đây là cái trục đường nhựa mà đi à, thẳng cái con đường này khoảng hai cây số là mình sẽ đi ra khu vực trung tâm của xã Đắk Rót và đi khoảng tầm 8 cây số là mình ra đến quốc lộ 14 thì cái mảnh dãy hôm nay mà kênh Nhà đất Tây Nguyên giới thiệu các bạn á là cái mảnh đất này cái mảnh đất mà mình đang chỉ đây các bạn cái mảnh đất này thì có 100 khoảng 110 mét mà tìm đường nhựa như thế này các bạn nhé bắt đầu từ cái cây à, cây sung này này Đấy, cây sung này và chạy theo cái trục đường nhựa này xuống à, cái cột điện dưới xa kia tổng cái mặt tiền đường nhựa như thế này là khoảng tầm 110 mét trên đất á, hiện nay á, thì có một cái căn nhà gỗ như thế kia một chút nữa vào sẽ quay chi tiết các bạn và nó có một cái ao nước tưới như thế này các bạn nhé Đấy, trên đất hiện nay là có nhà có ao khu vực này thì điện thì đầy đủ luôn các bạn nhìn này đường điện này đường điện ba pha và cáp internet các quang internet này là chạy ở bên trong kia thì khu dân cư ở khá là đông các bạn nhé một chút nữa thì mình sẽ bay flycam lên và quay cho các bạn cái mảnh đất này thì hiện nay là có tổng diện tích là hơn 2,1 hecta nói chung là khoảng 2,1 hecta đấy các bạn đất thì có địa chỉ tại à, xã Đắk Rót huyện Đắk Min tỉnh Đắk Nông cái giá mà chủ nhà đang giao bán á, đó là 465 triệu một hecta các bạn nhé họ tính theo hecta khu vực này thì à, mình cũng đã làm khá là nhiều video rồi cái chất đất ở đây á là các bạn thấy là đây này đất đen đất đen và pha với lại uh, sỏi nho nhỏ thì khu vực này khi mà mình đi á mình quan sát á thì mình thấy ở phía ngoài là họ trồng rất là nhiều sầu riêng cũng như là trồng uh, bơ trồng nhãn trồng vải còn cái phần mà trồng cà phê với trồng tiêu thì mình thấy rằng khu vực này thì khá là ít thì có có vẻ như là cái vùng đất này là người ta uh, trồng trái cây là phù hợp nhất các bạn nhé đây là cái ao tưới này các bạn này cái ao nhé cái ao này thì chắc cũng khoảng tầm uh, trăm mấy hai trăm mét vuông ấy nước thì khá là nhiều mình thấy ờ, trong ao cũng rất là nhiều cá cái nguồn nước ở khu vực này á, là rất là thoải mái à, cái nhà thì lại cái nhà này thì có ao nhá nhưng mà một, một số hộ dân xung quanh đây là mình thấy họ tưới một giếng khoan thì có một lần mình đã làm một clip ở đây rồi à, nước nước ở đây thì giếng khoan rất là nhiều nên là cái nguồn nước thì các bạn khỏi phải lo đối với cái mảnh vườn này á thì nó đáp ứng được rất là nhiều tiêu chí trong đó là nó có một cái trục đường nhựa ôm cái mặt đường nhựa đó khá là dài hơn 100 mét Điện thì đầy đủ luôn, điện sinh hoạt, điện ba pha Internet cũng vậy, cũng ờ, vào đến tận khu vực này Trên đất thì có ao riêng, rồi thì có nhà Thì đây là cái căn nhà căn nhà gỗ nhỏ nhỏ các bạn nhé đây. Mở mở anh cái căn cái cửa căn nhà Cái, ờ, đây là cái nhà gỗ các bạn nhé Cái nhà này thì khá là nhỏ thôi nhưng mà nó đủ để ở mà và gọi là cho người ta canh tác á ờ. nhà thì toàn bộ bằng gỗ hết các bạn nhé đây cột kèo bằng gỗ cái nhà này thì chắc khoảng tầm vài chục mét vuông thôi nhỉ Rồi bây giờ mình sẽ bay flycam lên và quay cho các bạn một vòng cái ờ, mảnh đất này trước khi mà mình đi và quay tiếp tục à, vừa rồi thì mình cũng à, bay flycam cho các bạn một cái mảnh đất này à, các bạn cũng đã nhìn thấy rằng là, là vị trí đất khá là đẹp gần khu dân cư đường thì à, đường nhựa điện thì đầy đủ bây giờ thì mình tiếp tục mình quay chi tiết cho các bạn cái mảnh vườn này hiện nay á, trên vườn á, thì à, mình chỉ thấy là chủ yếu là trồng à, trồng bắp trồng hoa màu thôi chứ cũng không có thêm các loại cây à, khác nữa hai bên hông của cái mảnh đất này á là có uh, suối nhỏ các bạn nhé suối nhưng mà mình nghĩ là khu vực này á, thì suối thì chỉ có mùa mưa là có nước thôi còn mùa khô thì sẽ sẽ không không có nước đâu các bạn còn nước giếng khoan hoặc nước hồ thì chắc chắn là có rồi ở phía sau thì ờ, có trồng thêm một số cái bơ đây các bạn nhé bơ cái vùng đất này này các bạn đã từng xem clip của kênh nhà đất tây nguyên thì các bạn sẽ thấy là cái vùng đất đắc rót này này là đất nó thường lẫn với đá thế thì cái mảnh đất này là chủ nhà là họ đã gom hết đá lại rồi nhá gom hết đá lại thành từng từng đống từng đống như kia cả đấy để mình ra phía sau mình quay cho các bạn đây họ đã gom hết uh, hết đá thành uh, một đống đá lớn này hai đống đá lớn này rồi ba bốn năm cái đống đá lớn như thế này có nghĩa là đất thì họ đã làm sạch hết rồi nhá đấy mình quay lại một lần nữa về cái chất đất này các bạn này đất họ làm sạch hết rồi Đấy, họ đã gom đá hết lại rồi thì cái việc này á nó cũng khá là là là hay nếu mà bạn nào mà có mảnh ờ, mua mảnh giấy này á thì ờ, cái đá này mình có thể trẻ ra mình làm ờ, các công trình như là kè nhà hoặc là xây tường cũng đều ok hết cái phần danh các bạn nhé cái phần danh là giáp tới cái phần cao su cả đó ra giáp tới cái vườn cao su chạy xuống dưới kia dưới sình những kia ở dưới kia là nếu mà mình thích á thì mình múc hồ được luôn các bạn nhé nhưng mà là cái cái uh, mảnh giấy này này thì cái chú chủ nhà chú nói rằng là cái hồ ở trước cửa nhà ấy, là người ta tưới là không bao giờ hết nước thành thử ra là mình cũng không cần phải múc thêm đâu các bạn nhưng đây là nếu mà mình thích chơi thêm ờ, hồ rộng hơn thì mình múc ở phía dưới á tại vì dưới đấy nó, nó là cái khe cái khe thì thường lúc nào nó sẽ nhiều nước hơn phía sau này thì đất ờ, đất bây giờ họ cũng chỉ có tỉa bắp thôi rồi bây giờ mình tổng kết lại ờ, về cái mảnh vườn này các bạn nhé cái mảnh ờ, vườn này á thì có địa chỉ tại xã Đắk Rót huyện Đắk Min tỉnh Đắk Nông tổng diện tích của mảnh đất này là 2,1 hecta và chủ nhà đang đưa ra cái giá là 300 uh, ờ, xin lỗi các bạn là 465 triệu cho một hecta uh, cái mà cái mảnh đất này thì nó có 100 mét mặt tiền đường nhựa khu vực này thì điện nước là đầy đủ trên đất thì có một cái căn nhà gỗ nho nhỏ thì đó là toàn, toàn bộ thông tin về cái mảnh đất này rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nhà đất Tây Nguyên chúc các bạn tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư